you xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Thạch Nizi đây và hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Cafeni Nghe nói Cafeni ở phiên bản mùa 14 này rất là mạnh và hôm nay mình vừa mua và để test thử xem nó có mạnh thật hay không Các bạn cùng theo dõi hết video của mình nha Hôm nay mình sẽ cầm Cafeni đi đi đường lòng mình sẽ cầm đi đường lòng mà hôm nay mình sẽ không cầm đi lường nữa hôm nay mình sẽ bởi vì tem mình hôm nay na nó đã danh đường rồi nên mình không pick đường nữa mình sẽ pick đi đường lòng à đồ đã ăn con chim rồi là đây là đây chạy là sao ta con này phiên bản mùa này mình thấy khỏe hết từ cuối game mà thốn thật sự luôn không cần phải cuối game mà chỉ lên được khoảng ba lên được khoảng cung tà ma rồi thực hiện được cái cung tà ma rồi thì bán rất là khổ cũng đi tận lối luôn đồ em mình trở thành pick 2 AD bình thường một bán mấy trăm áo luôn mày này ui giời không có mẹ rồi mày này áo này thì đau không à? ui nắm bắn nó này xuống tay mày làm gì làm gì ta mày làm gì ta mày làm gì ta con này thì phải tích đầy cái điểm điểm kia thì mình mình dùng chiêu bắn ở bên phố được cái vạch màu đỏ ấy Đấy, khi mình bật chiêu một lên còn không thì mình cứ dùng cái bắn bắn thử, cứ để bắn thường là cũng đủ đau rồi mà Được rồi Xuống tiếp tục ăn hết đàn quái này nha Nguy cơ biết lấy được cái trụ của ta Không thấy AD tay bạn đâu Chưa thì cái này sấy máu cứ mấy trăm mấy trăm nổ chí mẹ đùng đùng đùng đùng đấy nổ chí mạng lắm nổ chí mạng liên tục sấy oh, oh. chơi con này thì cần phải biết sự tự trình tốt và không là chết ngay bởi vì kiểu con này nó có kiểu mình chính chạy theo tôi là Chứ một của nó được tăng tốc độ chạy thôi Nhưng khi nhắm đánh mình phải vị trí Không là sẽ chết á Mà khi có thằng bảo kê mình bắn Thôi rồi Này lấy trụ luôn này Monen ơi Đây này Lấy trụ luôn này Ở đấy ăn chim làm gì lấy trụ này ngôi đen gì nhá đấy nhìn được chưa bắn nổ nhìn anh em nhìn được gì chưa nổ chín mẹ liên tục dùng chiêu một và chiêu một nhưng nổ chín mẹ liên tục tổ đấy ấy thường muốn nổ chín mẹ, nhưng ngọc này thì mình mình mình lại chưa triển nghiệm cái nhưng ngọc cho con này thì mình vừa mua mình là mình ghét nên mà đã kịp triển gì đâu để nguyên ngọc nào này mang đầy luôn độ chỉ nhẹ như độ của như cái này cả ngọc mình ép 16 phần trăm chính là cả ngọc của em còn lấy luôn trụ nó này ấy con này phá trụ cũng rất là nhanh nhưng mà cái hồi đấy mày làm gì tao mày định làm gì mày định làm gì á à, đồ mày định làm gì mấy đường á, tí tí trả thù sau anh em ạ dù thôi chạy về hồi máu cái đã và hiện giờ tem mình đã ăn được 6 mẹ tem bạn đánh hai mẹ vì đánh anh cao thủ này chúng nó đánh kiểu như là giữ vị trí tốt lắm nên kiểu là không không kiểu ăn được kiểu dễ ăn mẹ đâu bởi vì đánh anh cao thủ mà chúng nó giữ vị trí cách di chuyển nhìn nó khác ngay trận này team mình có hai người anh cao đủ mình không biết team bạn không biết là có nhưng mà mình nghĩ là team mình có thì team bạn ui bắn này sấy này chết một nè đầu cái còn yếu máu thôi không ham hố anh em ạ cứ từ từ bình tĩnh đấy nhìn anh em nhìn thường nổ chí mẹ nhiên luôn tổ sấy chiều đấy ngại nổ chí mẹ nên được cái thành kiếm mà nổ nhiên liên tục luôn thì giữa cuối game bắn cho anh em xem một bắn thấy ba bắn thì ba biết ba bắn thì một bắn là đi một em rồi mà em đến thành làm giấy tanh cơ thì không không chơi được đâu bài bắn hai đến ba bắn thì mình chết được à đều phải có đồ cơ không có đồ bắn làm sao mà chết được đúng không anh em cái gì nó cũng phải vậy nó phải có đồ thì bán đau được chứ Tao gọi Mày chạy đâu này mày Néo này dám chạy về à con Néo thật sự Đâu rồi lát đâu rồi Hình như nó biến về rồi Đấy Bắn con này cũng sướng Nếu mà anh em anh em đánh Nếu mà anh em thì nên mua con này về neo hạ Theo ý mình là vậy còn thì anh em đồ vì con này thương hạng rất là tốt nhưng mà phải anh em phải biết đánh nhẹ nhiều vì con này cũng dễ chơi mà quan trọng là cách di chuyển của anh em thôi biết giữ vị trí tốt là sẽ đánh hay được con này à, nên đánh thành ngộ không này bắn nó đầu bộ mày đầu bộ bán được không có tầm không có tầm đánh rồi ok đặt sấy đi luôn này Đấy, cứ đứng ngoài sấy đi vào trong trụ rồi ép cho nó lùi để nó mất trụ này đánh con này thì đánh con này được cái là sấy liên tục xuống cái ulti của nó đạn mày thích làm sao mày làm sao ui nát kìa nét paramız ne? Bắt ngộ không luôn này Đâu ngộ không ra đây Ra đây mày Ra đây mày Rồi À, con con này đi thì bạn khó chịu thật cứ đứng ngoài không chụp ở bạn đây, mày ra đây tí chết luôn còn gì ui em xin lỗi em xin lỗi ui trời ơi anh làm gì em vậy manh động thế anh chứ gì mà rồi rồi giết em em có tội tình gì đâu mình, mình sơi luôn lòng luôn này bởi vì con này bây giờ thì cũng bá rồi không phải sợ đầu game có vẻ thì hơi bất lợi tí mà tầm khoảng phút thứ 899 là ok rồi Đấy, chuẩn bị lên cung tà ma mà bắn lên xem ờ oh, à, ad đây ok núp bộ núp núp núp núp núp rồi à, giết luôn này giết luôn mít các bạn này lên một thấy chưa anh em nhìn thấy chưa một nghìn luôn nổ chín dạng hơn nghìn luôn kinh không đấy con này vẫn là chưa là gì chưa ăn thua đâu khi nó lên được ấy rồi nó mới khỏe vì nó full đồ sẽ làm lại bắn còn đau hơn rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái trụ uh, tem bạn để có một đường đến này được không ra đây không bây giờ không dám la đâu bởi vì nó chưa xuống núi được mà anh em làm sao mà đã tu luyện thành chín quả mà đời ra giết mình anh em phải phải tầm uh, nếu mà muốn muốn đánh được cho mình thì tầm cuối game cuối game nhây phút hai mấy thì may ra cho mình không ăn được chịu bỏ tay còn đầu game mà ép lên như này sao mà được có na nữa thì thằng nam mình nó quá xanh rồi tầm cái cỡ này nó quá bé rồi lên hỗ trợ Zena nào chết luôn này chơi luôn này chơi mình này rồi lui đấy em nhìn gì chưa một bắn mà chưa mình của đấy thấy chưa bắn mẹ nửa cây gần chết luôn còn xíu máu nữa ở trên rồi nên ăn sạch quái các bạn nhé cho nó cho thằng ngộ không nó không tu luyện được anh em ạ để nó xuống núi là vỡ mồm ngay rồi ok xin ăn con quái này để bùa xanh cho na nó ăn bởi vì na nó rất cần bùa xanh không có bùa xanh là nó vứt ngay na mà không có bùa xanh là phế ngay rồi sơ tạm con gà thần này có lẽ trận đấu này chắc là ăn xong con gà thần này mình sẽ win luôn bởi vì mình sẽ không nhây nữa nhây nửa nhây đến cuối game nào vỡ mồm ngay em nó lại có du ke nữa để nó nhảy cho quả ít đè sắp đầu rồi thì nó sẽ win ngay cho anh xin con bùa đỏ nha menu nào bật đi sấy quá, tôi sấy mày này tôi sấy mày này ui thôi thôi thôi để thế thằng ad đem nó bắn khốn thật đấy là con ad con đấy rất là mạnh khi nào có thời gian thì mình sẽ làm clip về con đấy gì mình sẽ làm đó nhìn Zuka này thấy chưa anh em nhìn thấy bắn chưa nó cứ phải gọi là ở cái tầm thốn này này ui hết khe hết cái gạch ấy rồi đau ngộ không lại không thôi mình quy nói quy nói ui anh em nhìn thấy gì rồi áo chưa video của mình đến đây là hết các anh thấy ai thì nhớ cho mình xin một like một chút để ủng hộ mình nha cảm ơn anh em nhiều